màu lân nha anh em yếm cực kỳ đẹp luôn nên trời khỏi phải nghĩ rồi mưa quá mưa quá anh em ạ mẹ đuôi này anh em lưng quy màu lân yếm này cực kỳ đẹp luôn cúc cầu nữa nhá mưa quá điểm đẹp thật Đấy, màu này nãy trời mưa thế nhỉ cúp cầu này mưa quá mẹ yếm đẹp thật này giọt nước mưa rơi ở mầm kìa 因为。 cầu đẹp quá cúp cầu màu lân hiếm đậm đã về đội của Quảng Tia la nha anh em em thứ hai trong sáng nay All right.